Xin kính chào quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh của Giang ngày hôm nay à, Ngày hôm nay thì Giang à, muốn chia sẻ tới cô bác chị cùng toàn thể mọi người là chúng ta lại tiếp tục làm con đường tấm lòng vàng giai đoạn 2 Hiện tại thì Giang đang có mặt tại cái đỉnh mà cao nhất của bản háng trắng lư Đó là có một con đường Các bác chị là có thể nhìn thấy tay Giang chỉ là mình chạy vào đó là chạy vào sâu trong phía trong đó là rừng để bà con đi à, lấy thảo quả, sấy thảo quả mang về để bán đấy, các anh chị nhé và cái bản hàng trắng lư này có rất là nhiều nhánh để đi Ở phía bên ờ, dưới này thì lại có một cái nhánh chạy Vòng sang kia là có khoảng tầm 6-7 hộ dân nữa Đó Và từ vị trí dưới này thì các anh chị là Giang bắt đầu làm Từ từ cái vị trí chỗ bà con đang bắt đầu khởi công làm kìa Các anh chị nhá, hôm nay đấy Ở chỗ này thì cũng quanh đây là hơn ờ, mười mấy hộ Và trong cái ờ, bản hàng trắng lừa này cô anh chị biết rồi là mình sẽ nối từ điểm này xuống ờ, dưới chỗ kia tiếp tục là cái giai đoạn 1 là trừng mầm non bản hàng trắng lừ xuống dưới đó là 550m nữa đó cái bản này khá là rộng luôn mọi người ạ các bác có thể nhìn thấy là có những cái con đường là chạy xuống phía bên dưới này này Đấy, Giang cũng chỉ luôn cho ban chị cùng toàn mọi người biết đây đây lại có một con đường đây đó chạy sang bên cả đồi bên kia là có ba bốn hộ dân và cái đoạn cầu mà Giang chia sẻ cái video trước thì quý ba anh chị xem rồi là mình cũng đang kêu gọi là để làm cái ờ, cầu bê tông cho nó chắc chắn đây thì hiện tại chưa đủ kinh phí ấy. thì chỗ điểm trường mầm non ờ, bản hàng trắng lừ đó đi vào sâu bên trong kìa quý anh chị kìa là xa xa như kìa quý anh chị có thể nhìn thấy hơn 23 hộ dân vào trong đó thì phải đi qua hai con suối rất là to một con suối nhỏ bên ngoài này đấy các anh chị nhá cái bản này khá rộng để ở nó rất là giải rác ấy đâm ra làm con đường thì mình chỉ làm cái uh, trục nó chính thôi sau này uh, thừa kinh phí mình lại tiếp tục là làm từ cái uh, vị trí uh, điểm trường mầm non nó vào đến chỗ uh, nhà cộng đồng là 450 mét nữa đấy bây giờ mình sẽ làm từ cái vị trí này xuống uh, phía giáp với uh, điểm uh, mầm non của cô giáo dê đang dạy học đó và mình làm thì à, đợt này mình sẽ làm cái con đường nó rộng tầm à, một mét à, mốt thôi các anh chị ạ thì mình không làm rộng một mét hai nữa và cái đoạn nào dốc cần thiết thì mình mới làm một mét hai để có hai xe tránh nhau trên này cũng ít hộ dân mà đấy cũng anh chị nhá đây bà con đang bắt đầu khởi công ngày hôm nay rồi và hôm nay thời tiết nắng khá là to đẹp nên là cái chất lượng bê tông khô khá là nhanh luôn và mác bê tông thì mình vẫn đổ theo cái mác là một c 2 cát và ba sỏi và mình đổ dày là 10 cm hôm nay bà con là hầu như là đi à, vào rừng hết rồi ấy Đâm ra là rất ít người đi làm Chỉ được hơn à, hai mươi mấy người Thì à, mình người ở dưới là để đảo xi si này vừa trộn xi si này vừa chở còn mời chị em phụ nữ ở trên này thì là, là đảo vữa thôi 人家还是二千大洋的，我觉你这么瘦，你得不吃多多鸡肉，或老酒喝，另外不吃多多土豆。我绝对不吃，老不吃就吃点 我爸进车这么夹着这边我说好日也他就说好的六级我也是说的刚刚刚刚一直高热一直吹高我我刚说的一直吹风高哇 sau khi mà bà con nghỉ à, ăn cơm à, trưa xong thì mọi người chiều lại tiếp tục à, làm cùng với anh chị nhé thì do cái đoạn trở lên trên chân này là từ dưới lên cũng khá là xa nữa xe máy và hôm nay thì Giang cũng nói thật luôn là bà con bận rất là nhiều việc ấy cưới xin rồi đi vào rừng nữa đâm ra là rất là ít người chỉ hơn 20 người thôi hơn 10 cái xe chở nên làm nó cũng không được uh, nhanh cho lắm hiện tại thì mình mới ờ, đổ đến vị trí này làm đến vị trí này và cái giải ngăn cắt thì Giang cũng chỉ dùng cái ờ, bao xi măng thôi các anh chị ạ để cái con đường mà, mà nó nó hỏng thì uh, ờ, các anh chị có thể là xem cái video trước của Giang ấy cái đoạn giai đoạn 1 Giang đổ đây là 730m đây là rất là chắc luôn được 3 tháng nay rồi lúc ấy là đi chưa hề hấn gì chưa bong chưa hỏng luôn bền hơn uh, theo cái, cái cảm nhận của mình nghĩ mình đổ uh, ờ, 10 đến 12 cm mà và cái đoạn phẳng phẳng này thì ờ, đang làm là một rộng hơn một mét một chút thì còn đoạn dưới kia mình sẽ làm một mét hai ở dưới nhiều đoạn dốc này nên bà con trên này thì ờ, mình cũng ờ, động viên bà con là túc tắc làm các bạn bên cái này xe xe xe à, chiều đây hơi nắng vai chị tiết khá là nắng luôn đến uh, ba mấy độ 28 29 độ trên này là còn cao còn mát đây nếu mà ở dưới hà nội khá là nắng đấy nếu mà thời tiết là như này mới phải chịu để làm trên này ờ, vùng cao nó còn mát một chút bao là nó khó đi hơn nó bảo nó dậy không chạy không còn gì nữa dậy sắp đấy lâu chưa không nên nó hành động tao kéo từ lột kia hồ đó là cái này phải chờ đó dùng cái đó không sẽ <laughs> số không để đó có cái gì mới nhìn bao nhiêu giờ giờ giờ chị chị mở sưởi lên thấy chị ừ. chị mở sưởi rất cò du lên cỡ như một nhưng mà ô thấy chị thấy hao rồi nó đi cổ chú đi chị mới chụp cỡ như to đó con đi lọ theo cái không con thích là thích cỏ thế mua lo đi cỏ sao mua cỏ có gì thế mà tên này quê nhớ yếu quê là cỏ rồi tôi là phải hơn cái là cổ tôi nhớ là ngồi là gì út lầu út trầu ờ oh, kem tiếng hơ mông là út trầu ừ. làm thì ăn kem nóng số tay kem ờ mông tay quất lẩu ờ năm đứa này, sáu đứa này. Hết đấy. Hết không có như nó như. Có thể như nó sắp chung. À, tôi vừa thua, tôi vừa thua tắt chi chứ. Cái thứ mới là tôi tôi tôi áp, tôi tôi tôi là tôi tôi càng mát càng mát đang nóng đang nóng đang nóng sao mát thôi mát mà thoáng mát đây đang nóng nhiệt độ đang nóng không sao cả đang nóng thì ờ, nước nó rơi vào mát lạnh cảm giác ờ, ấy kiểu rô mốt đấy mát lạnh thế lạnh nó nó là sao nó để nó thấy dục nó để nó do là cái quá trình à, cái đường vận chuyển nó hơi xa ấy bác chị nên là bà con là một ngày chỉ đổ được vài chục mét thôi nếu mà con đường nó gần ấy, thì bà con sẽ đổ được à, nó nhiều hơn do là quãng đường đi lại để vận chuyển từ dưới lên bà xi măng nó phải rơi gần 5 phút từ cái chỗ dưới mà cái điểm đầu tiên đấy à, 700 mét lên trên này nó cây hơn cây số mà nếu nào đấy mình sẽ nối liền thì mình sẽ đo từ phía trên nhé giai đoạn 2 kết hợp với giai đoạn 1 tổng chiều dài là bao nhiêu chính xác mình cũng à, động viên bà con này mình cố gắng làm tí ít người một chút hướng tích cực là mình mượn chút với vài con đường cũng uh, chiều muộn rồi hiện tại ờ, bây giờ là 16 giờ 52 là 5 giờ kém 10 rồi một chút nữa thì uh, bà con đánh khoảng tầm 2 hai bao xi nữa là trở lên là hết các anh chị ạ à, ngày hôm nay con là chiều tối ngày mai thì mình lại tiếp tục làm tiếp Tức là hôm nay mình cũng ờ, đổ nước ấy xong cái đoạn đấy là chỉ xuống đến ờ, chỗ mấy cháu nhỏ đây Mọi người đang cào cào đấy đổ đấy là hết vữa Cả ngày hôm nay là mình làm Từ trên ờ, đoạn đầu dốc xuống chúng anh chị nhé rồi anh em đang dưới là một người đảo là trở lên dần nó hơi xa một chút nên là không được không được nhanh chúng bảo là ngăn cách có cái miếng này đây là ngăn cách và mình bảo con nó cũng không còn xoa mịn quá vuốt mịn quá thì nó sợ nó lại trơn phẳng đấy ngày hôm nay làm đoạn này là khá là dài luôn các anh chị ạ phải kéo lên tận trên như cả Đó, có 20 người thôi nhé anh chị nhé đoạn khá là dài luôn ờ, con gà và con nuôi đây dẫm ở trong này thì mình cũng có thể là ờ, ấy được nó thành cái à, ma ma sát nó không trơn trượt trên kia bà con lợn đang thả rông trên gì kìa cái con lợn trên này thả rông lợn bà con trên này thả rông thì à, rất là ngon luôn đấy anh chị ạ lợn thả rông lợn đen Đây, bà con à, hay thả lợn rông ra ngoài để nó ăn đấy cái con lợn kia mà lợn cắp nách thì rất là ngon luôn thịt anh chị ạ nó khá là dài luôn đấy chất lượng đường thì mình phải uh, giám sát công trình đúng đủ mác độ dày quan trọng nhất để đảm bảo đường bê tông nó sẽ được lâu dài sử dụng biết chơi biết chơi đang tao ăn chung mồ biết chơi biết đang tao thua ăn luôn á biết chơi sẽ ít luôn tao chơi sẽ nhí biết ngoài ít nó ăn được ăn được một sai trên đó nó sẽ mồ ăn được ăn được Tại, uh, thời tiết là tối om luôn của anh chị ạ Còn còn hơn 10 bao nữa Mình đổ đến ờ, vị trí kia là hết rồi và con trở lên thời gian là cũng à, khá là tối rồi nên này sang à, cũng à, ghi hình lại các bạn chị biết cái cuối cùng là của ngày hôm nay tất cả ngày hôm nay là kéo lên tận trên kia các bạn chị nhé Đó. thì mình cũng để cho bà con là làm nốt 10 bao này xong thì mình sẽ nghỉ thôi có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được uh, khép lại video của Giang ở buổi chiều ngày hôm nay à, hẹn quý anh chị và thể mọi người là vào ngày tiếp theo ngày mai mình tiếp tục làm và cập nhật tình hình con đường tấm lòng vàng giai đoạn 2 cho quý cô anh chị và thể mọi người biết nhé và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cùng toàn thể mọi người